Rồi, nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần để hoa để xong sạc nguyên bố đâu <laughs> Nó không hút đâu em nhá Để vào thì không dính được này Đấy, để vào thì không thể dùng được Cái này chỉ dùng được cho Mi V5 thôi Vâng, xin chào anh em mình à, đang ngồi và gạch cái giá đang bán của chiếc Mi 4 này đi để giảm cho anh em một giá sốc đẩy hàng ấy thật nhanh bởi vì đã có em này về và anh em nhá các bạn nhá một chiếc Mi 5 ở đây mình đang có một chiếc Mi 5 này và số lượng thì mình về rất là nhiều rồi và cũng bán online được cũng tương đối rồi tất nhiên rồi bán online khi bán online thì rất là nhiều anh em hỏi mình các cách cách kết nối những chiếc Mi Band 5 này với chiếc điện thoại của anh em đang mua như thế nào ấy rất là nhiều người hỏi luôn thành ra thì bây giờ mình bắt buộc mình phải làm một cái clip cũng như để cho anh em có thể mua bên mình này hoặc có thể anh em mua ở trên online ở bất cứ nơi đâu anh em cũng có thể kết nối được chiếc mi bên năm này vào chiếc điện thoại của anh em đang dùng thực ra là nó rất là đơn giản thôi đấy thì anh em cứ xem clip này và làm theo mình nhá đây là chiếc mi bên năm mình về đây này đấy thì đóng gói thì nó y như chiếc mi bốn nó chả khác nào cả đấy chỉ có một chút về cải tiến về chi tiết về đánh giá cái Mi Band 5 như nào ấy thì anh em cứ lên trên uh, YouTube và search rất là nhiều anh em làm rồi thực ra là mình làm đánh giá nó không hay thế là thành ra mình không làm mà mình chỉ hướng dẫn anh em những cái thủ thuật để anh em uh, có thể là cài đặt ừ, và cái thứ thôi thế nên là cái kênh của mình thì chuyên chỉ làm một thuật hướng dẫn anh em thôi chứ còn bản thân mình thì nói đâu có hay đâu mà đánh giá giúp anh em được đúng không nhưng thực ra là mình am hiểu cũng không có nhiều để đánh giá chi tiết về ví dụ cái thiết kế màn hình hay như nào được đấy cái đơn giản của chiếc Mi Band 5 này thì nó thiết kế nó khá giống Mi Band 4 nha cầm trên tay này nó y Mi Band 4 thôi nhưng để mình lấy Mi Band 4 ra cho anh em xem cụ thể nhá đây Đấy, lấy cụ thể ra cho anh em xem luôn rồi mình dẫn đây đóng gói y nhau thôi nó chẳng khác nào cái hộp hơi khác một chút xíu vâng đây là chiếc Mi Band 4 anh em này đấy ngay từ uh, ban đầu nhìn vào là cái màn hình của chiếc Mi Band 5 nó sẽ dài hơn lên tầm này còn Mi Band 4 thì nó sẽ màn hình sẽ bé hơn và cái tấm nền của chiếc Mi Band 5 ấy thì có vẻ xịn hơn bởi vì là chúng ta có thể nhìn thấy một cái màu đen rất là rất là tuyệt đối ở đây còn cái mi 4 thì nếu mà nghiêng đi thì rõ nhìn rõ cái màn hình của nó này đó anh em nhìn đâu đây về tấm nền của cái mi 5 này nó có vẻ xịn hơn đó thiết kế thì tương tự như nhau đó Đấy, rất là giống nhau đây thế bỏ là cái đốc sạc cái đốc sạc này được thiết kế một cách là chúng ta không cần phải tháo dây mà chúng ta sạc được để xem có phải hay không đây đốc sạc của mi 5 đây nhá đây là chiếc đốc sạc của mi 5 này đó à rất đơn giản như này thôi Đấy anh em nhá Nó sẽ được thiết kế như này và có lâm châm hút Đó, à, sạc luôn Đó, tiện hơn là Mi Band 4 hay những cái đời Mi Band trước là chúng ta phải tháo khỏi ờ, khỏi cái dây đeo để chúng ta có thể sạc được Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần để phát để xong sạc Mi Band 4 đâu Nó không hút được anh em nhá Để vào thì không dính được này Đấy, để vào thì không sử dụng được Cái này, chỉ dùng được cho Mi Band 5 thôi Đấy, có lẽ là nếu mà buộc vào như này thì khả năng cũng sạc được đấy mình nghĩ chắc là cực điện nó giống nhau thôi nhưng mi việt nam để vào nó hút luôn đó rất là tiện nha, đây. xa xa tí nó hút được này đó anh em thấy không à, quay đi nha, quay đi thì nó không dính đấy Để xa xa tí là nó hút được này đó rất là tiện ok đi vào việc chính nha, cái việc cài đặt của chiếc máy này đến chiếc điện thoại của anh em rất đơn giản thôi ở trên android hay là ios thì ờ, đều giống nhau đó là chúng ta đào cái phần mềm chúng ta đào cái phần mềm là Mifix về nhá Đấy, để kết nối với vòng đeo tay của Xiaomi thì tất nhiên rồi phải dùng cái phần mềm của Xiaomi người ta phát hành đó ở trên Android thì trên lên lên ngay Google Play này Đấy, hoặc nếu anh em dùng máy nội địa Trung Quốc mà không Google Play này thì anh em vào cái chợ của của cái điện thoại của anh em đang dùng chợ của Trung Quốc ấy và gõ chữ Mi Fit đây này gõ chữ Mi Fit này ra luôn này đó cái phần mềm là phần mềm Mi Fit màu da cam một chữ Mi ở giữa này nhá đó trên iOS cũng vậy luôn là chúng ta gõ chữ Mi Fit này đó ờ, mình fit này ok là chúng ta cài phần mềm vào còn khi cài xong thì hai chiếc máy này cài tương tự như nhau thôi nó không khác nhau gì nhau đó mình chờ đau về nhá rồi cài cái mạng nhà mình có đợt này cái mạng của FPT mình dùng nó hơi cùi thế là thành ra đau nó chậm này các bạn có thể nhìn thấy này anh em có thể nhìn thấy nó quay quay quay này chứ nếu mà mà mà mạng anh em nhanh ví dụ anh em đang dùng FPT hoặc là dùng VMPT ấy à, dùng dùng Viettel cái VNPT ấy, thì nó chỉ mất tầm khoảng phút là xong rồi không đến phút đâu vài vài vài chục giây là đã đao xong rồi bởi vì à, cái phần mềm này nó rất là nhẹ cho nó không có nặng đâu nó chỉ có tầm vài chục mê thôi đó điện thoại của mình còn chưa đao được bởi vì mạng nhà mình nó quá chán luôn đó, cái sản phẩm này thì hiện tại bên mình đang bán với mức cái giá là khoảng 800 hơn 800 nghìn nhá chi tiết anh em vào đường link phần mình để phần dưới mô tả anh có thể mua online hoặc là anh có thể mua trực tiếp tại shop là địa chỉ 170 lạch chay sản phẩm này thì bên mình mới về được số lượng không phải là nhiều đâu chỉ khoảng ờ, hai uh, chục cái thôi thế nên là anh em trước khi mua đặt hàng hay là anh em trước khi mua anh em cứ liên hệ trước qua bên mình nhé để biết chắc chắn là tình, trạng còn hàng hay không đỡ mất công anh em đi qua mà lại chẳng may là bên mình hết hàng rồi đó là mình có nói trước anh em vậy chứ còn nếu một thời gian nữa thì chắc là mình về nhiều rồi bởi mình đã đặt bên Trung Quốc là lấy cho mình tương đối là nhiều rồi đấy thì khi bật lên chiếc Xiaomi Mi Band này sẽ mặc định nó là tiếng Trung Quốc bởi vì đây là sản phẩm của nội địa Trung Quốc nhá nhưng anh em yên tâm bây giờ mình sẽ kết nối vào chiếc điện thoại này và nó sẽ có tiếng Anh bởi vì là theo nhà quảng cáo của Bip Nam là nó có tiếng Anh ở trên máy rồi còn bản thân mình mình nói thật với anh em mình bán tương đối nhiều ấy thế là mình chưa có thời gian để mình cài đặt thực thực tế và bây giờ là mình cài theo cái ý mà mình biết thôi để xem là liệu nó có lên tiếng Anh hay là tiếng Việt hay là tiếng Trung hay không nhá đó vâng, như trước mình bốn ngày trước thì thời gian đầu tiên nó chỉ có tiếng Anh thôi và tiếng Trung thôi về sau thì mình phải cài lúc đấy mình phải cài tiếng Việt vào nhưng về sau ấy thì tự động nó sẽ cài được tiếng Việt vào luôn rồi đây bây giờ mình sẽ mở lên này đó khi mở lên thì nếu anh em có tài khoản đã từng dùng uh, Mi Band 5 này thì anh em sẽ có tài khoản Mi Cloud này các bạn nhập vào đây còn nếu anh em chưa có tài khoản Mi Cloud thì anh em có thể tạo nhé hoặc anh em có thể dùng luôn tài khoản Google này cho nó nhanh cũng được đó hoặc anh em có thể tài cài luôn tài khoản Google để vào bên trong đó, đăng ký luôn bây giờ mình sẽ chọn vùng là Việt Nam này đó bởi vì mình chưa tạo tài khoản bao giờ thì mình sẽ tạo luôn cho anh em như vậy đây sẽ chọn là Việt Nam nhá đây Việt Nam sẽ bao giờ nó sẽ ở trên cùng bởi vì hiện tại là ngôn ngữ là tiếng Việt rồi đó tất cả đồng ý với nó đi bởi vì đây là cái, um, cái chính sách của của, của Xiaomi đó đó nhá thì khi đăng ký xong ấy thì anh em có thể kết nối luôn vào đây là điện thoại anh em phải có bluetooth nhá nếu mà không có bluetooth là là là, là không dùng được đâu bắt buộc phải có bluetooth rồi đó đặt tên này xong là giới tính của mình là nữ này à, mình chọn ngày tháng năm sinh nhá ok tháng 7 năm 96 này chiều cao của mình là 1m70 này cân nặng của mình là 91 kg nhá ok mục tiêu hoạt động của mình là một ngày mình sẽ đi được khoảng 24.000 bước đó cứ cài đặt theo thông số như vậy đi cho phép này đó bây giờ là bây giờ màn hình trạng thái của mi fit nó như này thì bây giờ chúng ta sẽ chọn để kết nối với thiết bị chúng ta ấn vào dấu cộng nhá dấu cộng này đó đây là thiết bị là vòng đeo tay đồng hồ cân hay là giày thông minh thì đây là chiếc vòng đeo tay đúng không Đấy, đồng ý này tôi biết này luôn cho phép nhá đó thì bây giờ nó sẽ bật bluetooth lên sử dụng cho phép đó bây giờ chúng ta để cái biên bên cạnh thôi đó đó anh làm gì đâu nó sẽ báo kết nối này đồng ý cho kết nối nhá ok đang kết nối rồi ok Oi như này nhìn đâu Màn hình chính của chiếc Mi Band 5 đây nó sẽ theo theo đồng hồ luôn. Và bây giờ nó vẫn là tiếng Trung Quốc. Mình sẽ kết nối và chờ đợi xem là nó sẽ có đổ sang ngôn ngữ khác không. Đó. Khôi phục cài đặt từ vòng vào tay này. Đó anh em theo Nó kết nối rất là đơn giản thôi. Không có gì khó cả thế là anh em em mua máy về anh em cứ cài phần mềm wifi là xong bởi vì rất là nhiều anh em thì không biết được chiếc máy này và mua và không biết kết nối kiểu như nào ấy bởi vì không cài phần mềm wifi thì đâu kết nối đâu hoặc là điện thoại anh em bị hỏng bluetooth thì không thể kết nối được anh em lưu ý như vậy nhá đó đó bây giờ nó sẽ cập nhật phần mềm này anh em nhìn không để xem cập nhật phần mềm sau nó xong nó sẽ sang tiếng việt hay không nếu nó sang tiếng việt thì phải quá là tuyệt vời luôn nhưng mà mình nghĩ hơi khó bởi vì là như trước mi 4 ấy, ngày xưa ấy thời gian nó mới ra mắt ấy, thì nó không có tiếng việt luôn đó. Nên chiếc mi 5 xem như nào nhá còn bây giờ mi 4 này có tiếng việt luôn rồi cái vấn này này không phải lo đâu kiểu gì tương lai anh có hoặc là trước mắt thì cũng có thể là sẽ cài được phần mềm vào nhưng tất nhiên là cài phần mềm vào nó không phải là thủ thuật đơn giản thế nên là anh em chỉ cần quan trọng là anh em cài được xem giờ được cái thôi đấy dùng tạm thời gian bởi vì mình đi mình là người đi trước mà mình sẽ dùng tạm uh, nếu mà chẳng may không có tiếng ngôn tiếng việt để mình uh, mình thời gian sau nó cập nhật phần mềm tự động cập nhật lên sẽ có nhá ok ok đó thì là khi cập nhật firmware xong nhá anh có thể nhìn thấy không nó vẫn là tiếng trung đó bây giờ nó yêu cầu mình đeo vào ngón tay là mình vào cái đặt xem có ngôn ngữ không nhá tôi gọi mở khóa màn hình này thêm nữa thật là nhắc nhở cảnh báo để biết mục tiêu mở khóa này đó, ngôn ngữ đây à, có tiếng Anh các bạn nhé có tiếng Anh ở trên cả đặt điện thoại sẽ có luôn đó nó sẽ là tiếng Anh hết đó thế thì cũng đỡ ờ, đỡ cảm thấy ờ, khó dùng đúng không Tuy nhiên bên 4 ngày xưa nó chỉ có tiếng Trung thôi và sau chúng ta phải, ờ, phải cài một phần ngoài thì mới có tiếng Việt còn bây giờ hiện tại bây giờ nó đang là có tiếng Anh và tất nhiên rồi thời gian sắp tới nó sẽ có ngôn ngữ đa quốc tế thôi sẽ có tiếng việt và tất cả thứ tiếng khác ấy. nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá cài đặt tiếng anh cũng được không sao chúng ta rất là dễ dụng bởi vì thật sự thực tế sản phẩm này nó chỉ báo giờ này đo nhịp tim hay đo bước đi của chúng ta thì ở đây nó hiển thị đầy đủ hết rồi đó anh em nhìn thấy nhá màn hình lớn hơn một chút đó sạc tiện lợi hơn không phải tháo uh, ra khỏi dây này Đấy, để xem mình xem có dùng chung được dây với cả BN4 hay không nếu sử dụng ngược lại được dây BN4 thì chúng ta rất là rất là rất là tuyệt vời trong vấn đề chúng ta nâng cấp mà chúng ta không hoàn toàn không phải là thay dây luôn đó. à dùng được dây mi 4 luôn anh em nhá đó, dùng được dây của mi 4 luôn hơi hơi hở mép này một tí nhưng không sao chắc là những cái dây mà ví dụ như anh em đang mua cái dây là dây thép này hay là dây da này thì chúng ta có thể thay vào đây luôn dùng luôn nhá đó thì uh, mình có lại nữa để đặt hàng sản phẩm này thì anh em có thể vào đường link mình để phía dưới mô tả ấy. cụ thể ở trong trang web msm.vn sau đó anh em vào mục phụ kiện và anh em vào mục là uh, đồng hồ hay là vòng đeo tay để chúng ta chọn cái sản phẩm này và đặt hàng bên mình sẽ gọi điện và hướng dẫn anh em cách ờ, nhận hàng cũng như là cách thanh toán bởi vì bên mình chỉ có ship COD thôi đó hoặc nếu anh em mua trực tiếp ở Hải Phòng anh em đến trực tiếp địa chỉ là 170 Lạch Chanh nhé điện thoại trước cho mình theo số điện thoại là 025 652 6789 để biết có hàng hay không bởi vì sản phẩm này nó mới ra số lượng không phải nhiều đâu thế nên là nhiều khi anh em đến ở xa đến mà chẳng may mình hết hàng rồi thì mất công anh em đó, cảm ơn anh em xem clip nha chào tạm biệt anh em